Ờ, quý và các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi xin ờ, gửi đến ờ, quý các bạn một loại máy khoan đất mới thương hiệu quen thuộc là Oshima. Oshima 2PS máy khoan đất đôi hai người dùng thì hôm trước chúng tôi đã gửi đến quý các bạn là máy khoan đất đơn 2P thì còn đây là hôm nay sẽ giới thiệu đến quý các bạn cái máy khoan đất đôi 2PS thì máy khoan đất đôi này thì phía dưới này là cái vỏ thùng của máy này nó cũng có vỏ thùng màu đỏ giống với cái máy của khoa đất 2P thôi nhưng mà nó kích thước lớn hơn đấy đây là ghi ừ. thông số này trọng lượng của máy là 11 kg cả hộp uh, nguyên thùng là 12,8 cân đấy đây là kích thước uh, 41 4137 kích thước của máy uh, đấy máy khoan đất Optima 2PS còn đây là sản phẩm uh, máy của chúng ta này thì đi kèm theo máy thì gồm có cái này là cái bình pha xăng này hướng dẫn pha xăng này máy sử dụng động cơ hai thì cho nên là à, chúng ta phải pha xăng với nhớt 2T để sử dụng à, một quyển sách ờ, hướng dẫn sử dụng này bằng tiếng Việt đấy à, còn đây là cái túi phụ kiện của đi theo máy phụ kiện để tháo mở máy buri đây cái túi cũng được uh, in chữ Oshima này thì có đây có lục lăng tua vít trong đấy cờ lê 8 10 đầy đủ đấy phụ kiện đầy đủ còn uh, kèm vâng, theo máy còn có một cái phễu để à, đổ xăng rất là đẹp ở đây đấy còn à, phiếu bảo hành kèm theo máy còn đây là cái phần à, đầu máy cái phần động cơ thì máy khoan đất thì thường thường có hai phần một cái phần mũi khoan và phần động cơ thì còn đây đây là cái phần động cơ của máy thì máy sử dụng động cơ uh, dung tích xi lanh 68 cc công suất uh, 2,2 kW đấy máy rất là khỏe đầu máy thì có cân nặng 11 kg máy à, để sử dụng hai người như thế này thì ở máy có thiết kế có hai cái tay ga với máy khoan đất đơn thì nó chỉ có một tay ga thôi còn à, máy khoan đất đôi thì nó có hai tay ga để chúng ta có thể à, sử dụng một người hoặc là hai người cái này một người vẫn có thể sử dụng được một người thì chúng ta sử dụng như thế này đấy còn hai người thì mỗi người một bên thì chúng ta sẽ sử dụng như thế này và tay sẽ bóc ga như thế này đấy nó thiết kế hai cái tay ga như thế này rất là hợp lý đây là cái biểu tượng ở trên máy này ờ, Oshima máy khoan đất 2PS này đấy máy thì được à, sản xuất ở PRC là sản xuất ở Trung Quốc nó là hàng nội địa đây quý bạn có thể nhìn đây là cái phần à, trên thân máy có dọc nổi chữ Oshima ở đây đấy dung tích à, đây là cái bình xăng đổ xăng pha nhớt của máy vào đây đây là cái phần ốp giật này độ ồn của máy thì 105 ờ, decibel là với cái ờ, này thì độ ồn của nó là cách xa khoảng 10 mét đấy độ ồn 105 decibel ở cái phần ờ, bên này là cái phần chế hoặc là nhiều nơi gọi là cái bình xăng con của máy thì đây là bên này là cái bộ phận lọc gió này chúng ta có thể tháo mở đây tháo cái này ra rất là dễ ở đây đấy đây là cái phần bộ phận lọc gió của máy còn ở đây là cái ờ, bộ phận chế này cái chế của nó nằm ở đây đây có dây hút xăng đây dây hút dây xả xăng ở đây đây có một cái núm ờ, cao su đây máy uh, hệ, sử dụng hệ thống bơm xăng bằng màng bơm đây có cái màng bơm của nó ở đây thì lúc chúng ta sử dụng chúng ta phải bơm xăng lên cái này đấy lúc khởi động chúng ta phải bơm xăng còn đây là cái le gió của máy đấy cái le gió của máy nó nằm ở đây đóng mở đây đấy máy thì được ờ, thiết kế có một màu đỏ rất là đẹp được ờ, sơn tính điện phần trên này được sơn màu đỏ hết còn phần dưới chân màu đen đỏ đen nhìn ờ, khá là bắt mắt nhìn rất là chắc chắn sử dụng động cơ 68cc động cơ khá là lớn đầu máy cân nặng 11 cân đấy rất là khỏe để khoan đất có thể sử dụng được một người hoặc là hai người còn phía dưới này là có đây dưới này thì là cái trục để à, chúng ta lắp cái à, phần động cơ à, để lắp phần phần phần phần mũi vào đây đấy nhìn rất là chắc chắn ở dưới này được cố định bằng 5 con ốc đấy, cái bệ lớn rất là chắc chắn thì máy có thể lắp được cả mũi khoan như 80 này 100 150 hoặc là 200 250 hoặc 300 cm mm tùy tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của quý vị các bạn có thể sử dụng để à, khoan hố chôn cọc bê tông này chôn à, cọc rào hoặc là đào hố trồng cây đấy rất là nhiều chức năng còn đây là cái mũi xe máy này xe máy thì gồm tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn có thể tùy chọn mũi sử dụng cho riêng mình mũi đơn hoặc mũi đôi thì ờ, đây là còn một mẫu mũi đôi Oshima 200 đây có chữ viết Oshima 200 ở đây đấy mũi đôi này phân biệt mũi đôi mũi đơn thì chúng ta cái mũi đôi thì nó sẽ có hai cánh như thế này hai cánh hai bên này còn mũi đơn thì nó chỉ có một cái cánh này nó chảy chỉ chạy thẳng xuống thôi đây ở đây là cái chốt của nó đấy, đây là cái chốt chúng ta mở tháo lắp chúng ta cần mở cái này ra là chúng ta sẽ lắp được đây là cái phần ờ, đầu mũi của nó được ờ, làm bằng ờ, một loại thép cứng này rất là bền để giúp có thể khoan phá được lỗ đất lớn chỗ đất cứng hoặc là gặp đá thì nó cũng không bị hư hại đấy ở bên này thì nó có hai cái cánh đây để lúc nó quay lên thì đất nó sẽ quạt bị quạt lên trên đấy thì ngoài máy khoan đất đôi ờ, Oshima 2PS ờ, này thì ờ, bên chúng tôi còn có phân phối các dòng máy khoan đất đơn ví dụ như là loại 52cc hoặc là Oshima 2P đấy thì quý bạn có nhu cầu mua máy khoan đất về đầu trồng cây chôn cọc rào đấy chôn cọc bê tông trục tiêu chẳng hạn thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình quý các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất về sản phẩm cảm ơn ờ, quý các bạn đã theo dõi video bấm ờ, đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi xin ờ, cảm ơn quý vị và các bạn